chính chủ cần bán nhà xây mới liền kề 30 m vuông 4 tầng hướng Đông Nam tại ờ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Nhà được xây theo thiết kế phân lô 4 tầng, xây mới 100%, có thiết kế rất đẹp và hiện đại, hướng Đông Nam rất là hợp phong thủy với lại ờ, tất cả mọi người thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết căn nhà cho mọi người có thể biết chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây thì toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà là sẽ được ốp bằng đá granite hoa cương cửa của chúng ta là sử dụng là cửa sắt sơn tĩnh điện rất là bền và chắc chắn ngôi nhà này sẽ có thêm một cửa sổ phụ bằng nhôm kính đấy để lấy ánh sáng và lấy không khí sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trong ngôi nhà cho mọi người có thể thấy rõ hiện tại đây là tôi đang đứng ở trong tầng 1 của ngôi nhà đấy thì ờ, chúng ta thấy đây là gạch ốp nát là được sử dụng là gạch ốp nát ờ, granite màu vàng rất là đẹp vào ngôi nhà cảm giác rất là sáng tầng 1 của chúng ta thì sẽ bao gồm là một phòng khách đây ở phía bên ngoài là phòng khách đấy, phòng khách rất là rộng đường trước nhà là rộng 2,4 mét cách ngõ để ô tô là 15m toàn bộ hệ thống trần của chúng ta là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led đây là phía trong gian bếp của ngôi nhà toàn bộ ờ, hệ thống ờ, tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ nim nam phi toàn bộ mặt bếp là được sử dụng bằng đá hoa cương granite đã có sẵn toàn bộ là lỗ chờ cho bếp ga bếp từ và toàn bộ đầy đủ thiết bị sân vòi cho anh em cho tất cả mọi người tầng 1 của chúng ta sẽ có thêm một ờ, nhà vệ sinh phụ đấy ở trong đây là chúng ta sẽ đặt bồn cầu và máy bơm nước lên toàn bộ hệ thống cửa ở nhà vệ sinh tầng 1 là sẽ lắp là bằng cửa nhôm ờ, hệ Việt Pháp cao cấp sau đây là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người ở phía trên tầng 2 thì chúng ta có thể thấy đây đây là hòn lối đi lên của tầng 2 toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ nim Nam Phi mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là sử dụng bằng đá granite hoa cương cao cấp đây đi lên trên à, tầng 2 thì chúng ta sẽ thấy là ở đây là sẽ có một cái ô thoáng đấy ô thoáng để lấy không khí vào trong các phòng và lấy ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà tầng 2 của chúng ta nó sẽ được thiết kế là bao gồm là một nhà vệ sinh và một phòng ngủ chính đây là phòng ngủ đây phòng ngủ rất là rộng rãi có cửa sổ nhôm kính hướng ra phía bên ngoài lấy ánh sáng và lấy không khí rất là thoáng gạch ốp nát đều là sử dụng là gạch granite loại một trần là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led cửa cửa thông phòng là sẽ sử dụng là cửa bằng gỗ nêm nam phi đây là nhà vệ sinh của tầng 2 Đấy, chúng ta có thể thấy là toàn bộ là gạch ốp nát là sử dụng là gạch ốp nát 30 60 granite hàng loại 1 có cửa sổ mở ra để lấy ánh sáng và cửa sổ thông ra ô cầu thang toàn bộ thiết bị vệ sinh là sẽ sử dụng là bệt và lavabo của Inac và sen vòi là sử dụng sen vòi nhập khẩu Hàn Quốc sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người tham quan ở phía trên tầng 3 của ngôi nhà về thiết kế thì tầng 3 và tầng 2 là sẽ có thiết kế là giống nhau chúng ta sẽ bao gồm là một phòng ngủ một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh tiếp theo đây nữa là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người tham quan ở phía trên tầng 4 Tầng 4 là sẽ bao gồm thiết kế là một phòng à, một phòng thờ. Đây chúng ta có thể sử dụng làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy theo cái nhu cầu của gia đình. và sẽ bao gồm một sân phơi đây Đấy. Sân phơi này là sẽ có sẵn đầy đủ là đường ống để cấp nước cho máy giặt và đường thoát nước. Sau này chúng tôi là sẽ lợp mái tôn ở phía bên trên này và vây chuồng cọp cho mình để chúng ta có thể phơi phóng đồ đạc và an tâm về uh, an ninh. Đây chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh này xung quanh là khu vực dân cư ở nhiều cây cối rất là thoáng mát không khí rất là trong lành Tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn nhà có diện tích là 30 m được xây mới 4 tầng, đã hoàn thiện 100%, có đầy đủ nội thất cơ bản, tủ bếp, thiết bị vệ sinh,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 Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh youtube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về các nhà và bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm.